trong tim chỉ đêm một mình anh biết vì sao em chẳng hiểu anh sau bao năm hạnh phúc bên nhau giờ em vui vàng quay bước chẳng phải em của ngày xưa hiểu cho anh tại sao như thế chắc do anh xa anh xa anh vì sao em chẳng hiểu anh sau bao năm hạnh phúc bên nhau giờ em vui vàng quay bước chẳng phải em của ngày xưa hiểu cho anh tại sao như thế chắc do anh đã quá vô tâm hãy tin anh đừng xa anh trong anh đã cho anh tại sao như thế chắc do anh đã quá vô tâm hãy tin anh đừng xa 同。 trong tim chỉ đêm một mình anh biết vì sao em chẳng hiểu anh sau bao năm hạnh phúc bên nhau giờ em vui vàng quay bước chẳng phải em của ngày xưa hiểu cho anh tại sao như thế chắc do anh sa sao em chẳng hiểu anh Sau bao năm hạnh phúc bên nhau Giờ em vui vàng quay bước Chẳng phải em của ngày xưa Hiểu cho anh Tại sao như thế Chắc do anh đã quá vô tâm Hãy tin anh Đừng xa yêu thương anh giấu trong tim Chỉ đêm một mình anh biết Vì sao em chẳng hiểu anh Sau bao năm hạnh phúc bên nhau Giờ em vui vàng quay bước Chẳng phải em của ngày xưa Hiểu cho anh Tại sao như thế Chắc do anh đã quá pensar em vội vàng quay bước chẳng phải em của ngày xưa hiểu cho anh tại sao như thế chắc do anh tình xa anh anh giấu trong tim chỉ để một mình anh biết vì sao em chẳng hiểu